Chào mừng ờ, quý bạn đến với ờ, video của kênh Điện Máy Cường Linh Thì hôm nay là ngày 25 ờ, tháng 5 năm 2021 Đấy thì chúng tôi sẽ làm video này xin giới thiệu đến quý bạn cái mẫu máy vặt lông gà lông vịt hiện tại đang phổ biến và cũng như là đang thịnh hành để giới thiệu cho quý bạn biết được cái mẫu máy vặt lông gà lông vịt bên điện máy Cường Linh sản xuất và phân phối. Thì đây trước mặt của chúng ta đây là ba mẫu máy vặt lông gà lông vịt này phổ biến hiện nay trên thị trường à, bên này bên trái đầu tiên đây là máy vặt lông gà lông vịt đường kính 50 đấy đường kính 55 và đường kính 60 à, ờ, thì ờ, với cái con đường kính 50 này thì là bề ngang của nó sẽ là 50 phân như này bề ngang của nó là đường kính 50 phân đấy con đường kính 55 là bề ngang của nó 55 phân và 60 thì nó sẽ là 60 phân đấy để chúng ta có thể phân biệt được các loại máy thì ờ, bên cạnh ờ, ba kích thước này thì ờ, bên chúng tôi còn sản xuất máy đường kính 80 hoặc là 1 mét để vặt lông chó lông dê nhưng mà với ba máy này là hiện tại là phổ biến nhất thì như chúng ta có thể thấy này thì máy hoàn toàn làm chất liệu hoàn toàn bằng inox rất là sáng bóng rất là đẹp ở đây đấy <coughs> đây đường kính bề ngang của máy này bề ngang đây là 50 phân đấy đây là 50 đấy con này là con 55 này con 55 đấy con 55 còn à, đây là 60 đây, chúng ta có thể thấy đấy 60 phân à, về cái phần uh, lồng thì nó thay đổi còn cái phần bệ của nó thì là đều uh, kích thước nó giống nhau nó sử uh, sử dụng chung một phần uh, chân uh, chân bệ là kích thước uh, vuông 70 dài 70 và rộng 70 phân đây đo đây đấy chúng tôi sẽ đo cụ thể để cho quý bạn có thể là biết được uh, cái vị trí để đặt máy đấy để chúng ta có thể là xoay bệ hoặc là xem cái không gian đặt máy cho nó phù hợp thì ờ, với con máy đường kính 60 này thì ờ, sử dụng ờ, máy vặt lông gà lông vịt này một lần chúng ta có thể vặt được 5 con gà hoặc là ba con vịt đấy với 55 thì chúng ta vặt được ba con gà hoặc hai con vịt còn với 50 này thì chúng ta sẽ làm được hai con gà hoặc một con vịt cùng một lúc thì thiết kế của máy này thì hoàn toàn bằng inox <clears throat> inox 100% từ phần à, chân đế này các phần à, tấm ốp bảo vệ à, phần cửa xả cho đến là phần khung bệ và cái phần lồng tên đấy chúng ta có thể nhìn thấy là bằng inox hoàn toàn 100% phần trăm. phần dưới chân đế của máy đây dưới phần khung đế của máy khung cũng là hoàn toàn bằng inox này đây từ đây khung đây cũng hoàn toàn bằng inox à, sử dụng hai dây cu loa từ 50 55 và 60 đây là con 60 này đây chúng ta có thể con xem con 55 đây con 55 này 55 đấy từ 50 55 60 đều sử dụng hai dây cu loa và khung máy các thứ đều cũng là hoàn toàn bằng inox đấy sử dụng hai vòng bp 206 rất là to ở đây đấy hoàn toàn bằng inox rất là sáng bóng thì ờ, với việc ờ, sử dụng ờ, bằng inox ở dưới phần chân đế này thì chúng ta đã biết là cái máy vắt lông gà lông vịt thì sử dụng trong môi trường độ ẩm rất là cao đấy nước nóng các thứ thì nếu mà chúng ta sử dụng bằng thép v hoặc bằng sắt lên dưới thì nó sẽ rất là nhanh rỉ nhanh xuống cấp còn sử dụng inox như này thì đảm bảo được cái độ bền cho máy hai dây của loa thì đảm bảo máy nó quay ổn định và êm hơn đấy hai cu loa bản B4 B51 rất là to ở đây đây B51 đấy, rất là to cu ly bằng gang to dày đấy và đặt uh, sát vào chân máy đấy, hạ ờ, hạ hạ cái trọng lượng của máy xuống thì đảm bảo máy quay rất là êm không bị văng không bị uh, rung mạnh khi uh, nó quay uh, phần quan trọng của cái máy đấy là các núm cao su đây cái núm cao su thì uh, được ờ, bố trí một cách rất là khoa học và cái núm này cái núm của nó rất là to rất là dày ở đây cái vân của nó rất là dày này thì với việc ờ, vân dày và dẻo như này đấy thì đảm bảo cho con gà con vịt chúng ta uh, vặt rất là sạch rất là đẹp và cũng không bị dập uh, không bị dập thịt không bị gãy gãy da trời trời trời da đấy không bị gãy cánh trời da trong quá trình sử dụng có thể làm uh, vịt uh, nướng hoặc là gà cúng rất là đẹp đấy không bị do lo trời xước ra à, phần đây là phần bên dưới của mâm đấy mâm thiết kế rất là đều ở đây có ba cái núm ngược này ba cái núm ngược này để chúng ta tiến hành là lúc cắm điện lên thì nó ba cái núm này nó sẽ quay xuống bên dưới nó sẽ tiến hành quét cái lông của ra đây bên dưới khá là dày để đảm bảo con vịt ờ, con gà chúng ta nó chỉ nằm trên cái núm này thôi đấy đường kính 50 đấy. cái thanh của máy này nhìn cái thanh của máy thì cũng rất là dày đấy chúng ta có nhìn thấy thanh rất là dày và ở xung quanh thành này thì được đục các lỗ thoát nước ra đấy ở đây là có cái vòi ống xả nước đây chúng ta cắm vòi nước vào đây thì nước nó sẽ rộng nó xả ra xung quanh nó dội sạch cái lông của chúng ta xuống hoặc là ở những nơi mà chúng ta chưa có điều kiện vòi nước thì chúng ta có thể sử dụng ờ, cái gáo nước chúng ta uh, xả xuống đấy thì là cũng được uh, <coughs> về cái phần mâm thì uh, mâm này thì chúng tôi sử dụng mâm là mâm hai lớp được gọc mép đàng hoàng đây ờ, chúng ta có thể thấy này mâm này là một lớp mâm bằng inox bên trên và một ừ, mâm bằng thép bên dưới rất là dày bên dưới đấy đảm bảo cho cái mâm chúng ta rất là vững đây và các ờ, cái lực rất là đều đấy không bị ờ, vênh không bị cong mâm đây chúng ta nhìn, nhìn thấy bên dưới đấy mâm có một tấm thép dày to bên dưới này đấy à, thì với việc sử dụng tấm này thì đều mâm đấy và ổn định cái máy thứ hai là à, nhiều nơi chỉ à, sử dụng một cái tấm thép vuông thôi nó nằm ở chỉ đặt ở bên dưới này thôi thì xung quanh nó sẽ bị võng và lúc thay à, mấy cái núm ở giữa mà có mấy tấm thép đấy thì rất là khó thay còn như này chúng tôi này ví dụ cái núm hư thì chúng ta chỉ cần lấy cái núm cũ ra và dắt cái núm mới vào rất là dễ dàng đấy núm mềm đẹp inox hoàn toàn rất là sáng bóng <coughs> thì uh, nhiều quý vị đang thắc mắc cái giá bán của cái ờ, các mẫu máy này hiện tại như thế nào thì hôm nay chúng tôi ờ, cũng là thông tin về phần giá cả cho quý bạn luôn thì với cái máy ờ, đường kính 50 một lần chúng ta làm được hai con gà hoặc là một con vịt thì giá bán hiện tại đang là 5 triệu 800 nghìn là có cước vận chuyển về đến tận nhà cho chúng ta đấy ví dụ các bạn ở xa ví dụ Cà Mau Cần Thơ Kiên Giang đấy cơ sở của chúng tôi thì sản xuất ở Hà Nội còn nếu quý vị ở xa thì chúng tôi sẽ gửi bưu điện về đến tận nhà cho chúng ta đấy có nhà xe thì gửi nhà xe còn không có nhà xe thì gửi bưu điện về đến tận nhà thì uh, uh, lúc về đến nhà thì chúng ta kiểm tra hàng đầy đủ đúng máy như chúng tôi uh, giới thiệu trên video đây thì chúng ta nhận hàng và thanh toán tiền luôn cho bên vận chuyển còn uh, con máy 55 thì một lần chúng ta vặt được ba con gà hoặc là hai con vịt hiện tại đang có giá bán là 6 triệu 200 nghìn đấy về đến tận nhà của chúng ta đấy 6 triệu 200 máy đường kính 55 máy inox hoàn toàn cửa xả lông máy sửa cửa xả lông vuông dài ra vát dài ra như này để nước nó tập trung ra bên ngoài đấy còn uh, con 60 này thì hiện tại đang là có giá là 6 triệu 500 nghìn này là bao gồm cả chi phí vận chuyển về cho tận nơi cho quý và các bạn đấy ba máy đây chúng ta có thể nhìn thấy cái núm cao su này núm cao su đây là cái núm cao su chúng tôi để dùng để lắp máy đấy núm rất là dẻo ở đây đấy núm rất là dẻo này vân dày dài và ở đây là các núm nhỏ này núm nhỏ này thì để lắp cái hàng núm bên dưới như này đây núm nhỏ này để lắp cái hàng núm bên dưới này thì uh, cái hàng núm này thì có tác dụng là ngăn cái chân gà chân vịt nó lọt vào cái rãnh này đấy và thông tin thêm quý bạn là cái bệ cái bệ của chúng tôi là chúng tôi đã thiết kế kiểu mới đó là sử dụng ờ, các con ốc ở đây cũng nhiều video đã giới thiệu rồi thì chúng tôi sử dụng 8 con ốc 8 bên như này 4 bên như này thì lúc chúng ta muốn tháo máy ra chúng ta chỉ cần mở tháo con ốc này thôi đấy là chúng ta có thể nhấc hẳn được cái bệ của máy lên đấy từ đấy ờ, cho việc sửa chữa vệ sinh rất là dễ chứ không phải là tháo bung cái ờ, cái cái cái vòng này như kiểu các máy các các máy đời cũ đấy chúng ta chỉ cần tháo tháo một ốc được thôi đấy máy thì thiết kế rất là đẹp thì ờ, khi mua máy ở bên ờ, chúng tôi thì quý bạn máy này sẽ được bảo hành cho quý bạn một năm bảo hành 12 tháng motor sử dụng cho máy là motor dây đồng 100% đấy trong thời gian một năm mà có cháy hỏng thì chúng tôi sẽ tiến hành đổi mới động cơ luôn cho quý các bạn thì ờ, với ờ, những ờ, quý bạn ở gần thì có thể là sang tham khảo này hoặc là có chúng chúng tôi sẽ gửi nhà xe về tận nơi cho chúng ta còn nếu mà với quý bạn ở xa thì chúng tôi sẽ gửi bưu điện đấy về tận nhà cho chúng ta chúng ta kiểm tra hàng thanh toán ngay tại nhà máy đúng như quảng cáo như mô tả đây thì chúng ta nhận hàng và thanh toán tiền luôn cho bên vận chuyển ngọc ơi ngọc ngọc ơi uh. Đấy. sau đây ờ, chúng tôi sẽ tiến hành à, cắm điện lên cho quý bạn cùng xem này à, đây là mẫu máy 60 đấy sẽ cắm tiến hành cắm điện này đây là mẫu máy 60 lồng quay rất là nhanh rất là khỏe đấy Ờ, với máy này thì một lần ờ, chúng ta vặt được 5 con gà hoặc là ba con vịt ở đây đấy cái mông quay của máy này rất là, là, là, là ấy ở đây rất là vững ở đây không bị đảo không bị đảo nhiều đấy chúng ta có thể nhìn thấy Đó thì ờ, quý bạn có nhu cầu mua máy vặt lông gà lông vịt thì vui lòng liên hệ đến máy Cường Linh